mừng Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Khi con bạn tròn 1 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng sẽ cao hơn Sữa bột cô gái Hà Lan 1, 2, 3 mới Được điều chế theo công thức đặc biệt với 3 ưu điểm 1. Đầy đủ dưỡng chất 2. Dễ tiêu hóa 3. Hấp thụ tối đa Giúp trẻ từ 1 đến 3 tuổi phát triển toàn diện Một nền tảng dưỡng chất như kiềng ba chân sữa bột cô gái Hà Lan 123 với bao bì giấy kiểu mới, chất lượng như nhau.